dạ bạn thì hôm nay mình sẽ cho hai đứa mặt đục này thử thách là bánh thì hai chủ kênh không có đây mình sẽ thay chủ kênh quay phim rồi xong chủ kênh về mình đưa chủ kênh chỉnh sửa cho các bạn xem rồi thì cho nó ăn bánh thì thế lợi cuộc chơi như nè đứa nào thắng thưởng 20 ngàn thua wow. phạt 5 ngàn giờ đến cho nó chơi nha vui chưa ừ. một hai ba chơi It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know what? Rồi tiêu yeah, yeah, yeah. Bây giờ Thái thắng rồi Thì Thái hưởng 20 ngàn Baby phạt năm ngàn Cầm tiền lên Tiền chứ lên Cầm tiền kia Tiền kia Cầm 20 kìa Yeah Yeah Subscribe Thì uh, video đến đây hết thì các bạn xem xong thì nhớ like share và subscribe cho kênh nội của mình nha tạm biệt bạn bye, bye.